Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ bảy ngày 16 tháng 10 năm 2021, tức ngày 11 tháng 9 năm 2021 âm lịch, ngày Đinh Dậu, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Đinh Dậu hôm nay là Ất Mão, Quý Mão, Quý Tỵ, Quý Hợi, Quý Dậu. Con giáp xung tháng Mậu Tuất là Canh Thìn, Bính Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý, Nhờ có tam hợp mà mặt tình cảm của người tuổi Tý rất thăng hoa, nhất là những cặp đôi mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương, Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần lưu ý để không bị sao nhãng khỏi những việc quan trọng khác ví dụ như tình hình sức khỏe hay mối quan hệ với người thân. Chính quan cho thấy hôm nay là ngày mà con giáp tuổi Tý cần phải tập trung khá nhiều cho công việc. Bản mệnh sẽ phải rất nỗ lực để hoàn thành những nhiệm vụ của mình, hẳn nhiên áp lực dành cho bạn là không nhỏ chút nào. Ngũ hành tương sinh dự báo tình hình sức khỏe của bản mệnh lúc này khá tốt, bạn không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thời tiết, không những thế bạn còn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng khi làm việc. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, dậu. 2. Tử vi tuổi sửu Người tuổi sửu nên thực tế một chút trong công việc của mình ngày hôm nay khi thương quan khiến bạn trở nên dối trí. Dường như bạn đang vắt kiệt cơ thể mình và làm cho bản thân bị xuống sức. Hãy cố gắng để tỉnh táo lại và lập ra một kế hoạch thực tế hơn, rồi dần dần xử lý công việc nhé. Nếu bạn muốn hoàn thành được khối lượng công việc đồ sộ ngày hôm nay, thì giải pháp chính là hãy cố gắng để chia nhỏ chúng ra thành từng phần một và xử lý dần dần. Đừng ôm đồm, tham lam quá mức rồi bạn sẽ gặp khó khăn đấy. Biết lượng sức mình là một trong những bước quan trọng để đi đến thành công bạn nhé. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho tình hình tài chính của bản mệnh hôm nay được thu xếp ổn thỏa. Nhìn chung hôm nay bản mệnh không phải lo nghĩ quá nhiều. Thậm chí nếu có khó khăn thì cũng ngay lập tức có người giúp đỡ. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Người tuổi dần trở nên nóng tính hơn và có xu hướng cáu gắt với người khác dưới tác động của lục xung. Bản mệnh nên xem xét lại bản thân mình, liệu có phải bạn đang hết sức hà khắc với một người nào đó hay không? Hãy nghĩ lại xem, khi bằng tuổi họ, có phải bạn cũng phạm phải những sai lầm tương tự như thế? Thiên ấn giúp cho người tuổi dần phát huy khả năng sáng tạo, nhưng đừng vì thế mà bay bổng, rời xa thực tế quá. Bạn nên biết phân bổ thời gian hợp lý, đó là một trong những bí quyết để bạn có một ngày hiệu quả. Nếu bạn cứ mải mê dòng chơi mà không có sự phân bổ thời gian phù hợp cho công việc, thì bạn sẽ chỉ khiến bản thân thêm kiệt sức, uể oải. Hãy biết lường sức và phân bổ tốt nguồn lực của mình, tránh có những quyết định hời hợt, hoang phí thời gian, năng lượng. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ quý nhân phù trợ, hợi, thìn. 4. Tử vi tuổi mão Nếu người tuổi mão đang mong đợi một cơ hội nào đó cho sự nghiệp, hoặc tìm kiếm một công việc mới thì hôm nay khi có chính ấn nâng đỡ thì đúng là một thời điểm thích hợp cho bạn rồi đấy. Hãy tự tin thể hiện bản thân mình trong các cuộc phỏng vấn, thuyết trình, may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Đừng quên rằng sự nhẫn nại và tự tin chính là chìa khóa cho thành công của bạn. Mộc Kim Sung khắc khuyên bản mệnh nên hoãn các kế hoạch hiện tại liên quan đến tài chính, dường như mọi việc không diễn ra tốt đẹp giống như bạn kỳ vọng, và vì thế những mối lo của bạn có thể tăng lên trong thời gian tới, nếu như bạn không biết hoạch định một kế hoạch chi tiêu phù hợp hơn. Theo xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, bản mệnh nên kiêng cữ, chôn cất, cưới gà, xây cất nhà, trổ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi. Do đó, bản mệnh nên tránh thực hiện những việc này trong ngày hôm nay nhé. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, 5. Tử vi tuổi thìn Người tuổi thìn nếu bạn còn độc thân, nhờ có tam hợp mà mối quan hệ của người tuổi thìn với người ấy có thể tiến lên mức tình cảm thân mật hơn. Từ giữa tháng, một số sự kiện thú vị sẽ khiến bạn muốn nhìn sâu vào thế giới tinh thần và chiêm nghiệm về cuộc sống của mình. Thực thần như là cơn gió lành mang tới cho người tuổi thìn cảm giác tươi mới trong ngày phụ nữ Việt Nam nhiều điều thú vị này. Sự cân bằng giữa công việc và những phút nghỉ ngơi đem lại cho bạn một ngày vô cùng đáng hài lòng. Tuy nhiên bạn cũng nên lưu tâm đến các tín hiệu mà cơ thể cảnh báo, bồi bổ dinh dưỡng cho cơ thể phù hợp nhé. Ngày 16 tháng 10 năm 2021 dương lịch là ngày can bính, ngày can bính không chỉ bệnh ở vai. Vì thế, bản mệnh lưu ý không tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay để hạn chế rủi ro nhé. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, tí. 6. Tử vi tuổi tị. Lục hợp xuất hiện vào lúc này khuyến khích người tuổi tỵ tham gia các hoạt động vận động, di chuyển hơn là ngồi một chỗ. Bạn có cơ hội để đến một vài điểm mới, gặp gỡ với những người bạn mới, từ đó mở rộng mối quan hệ của mình và có những phút giây thật thú vị. Ví dụ như đừng bỏ lỡ những buổi tiệc trong ngày phụ nữ Việt Nam này nhé. Tỷ kiến khuyên người tuổi tỵ nên tránh xa những lời bàn tán của mọi người, lời nhận xét của một người nào đó, chủ yếu là mang nghĩa tiêu cực, sẽ khiến cho tâm trạng bạn không còn vui vẻ, tích cực được nữa. Bạn sẽ suy nghĩ về những lời họ nói, những hành động mà họ làm và băn khoăn về nó cả một ngày dài đấy. Hỏa kim xung khắc cho thấy có những tác động từ ngoại cảnh ảnh hưởng tới tình hình sức khỏe của bản mệnh. Bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi phù hợp, tránh tham gia những hoạt động hay vận động quá sức vào lúc này. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ, quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ ngày hôm nay rất dễ bị kích động và hành xử thiếu trưởng thành dưới ảnh hưởng của kiếp tài. Đừng quên rằng những hành động bộc phát sẽ chỉ làm cho bạn chóng kiệt sức, trong khi không được đánh giá cao từ mọi người xung quanh ngày hôm nay. Ngũ hành xung khắc khuyên bạn thực tế hơn với tình hình tài chính cũng như năng lực hiện tại. Hẳn nhiên ai cũng có quyền mơ ước,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 9. Tử vi tuổi thân Thiên tài có thể mang tới tin vui liên quan tới tiền bạc hoặc một giải thưởng nào đó đến với người tuổi thân. Bạn may mắn có được sự hỗ trợ từ ai đó để có một công việc làm thêm gia tăng thu nhập. Đừng vội vàng từ chối, hãy xem xét thêm nữa nhé. Kim khí vượng khiến bản mệnh mệt mỏi, bạn đang khát khao những khoảng lặng riêng tư, những phút giây thân mật. Có lẽ bạn sẽ cần phải nỗ lực để xử lý chúng trước khi trở về nhà và có những phút giây thoải mái đấy. Theo lịch ngày tốt, hôm nay nếu đi đâu, bản mệnh nên ưu tiên hướng hỷ thần, hướng Tây Nam, hoặc hướng Tài thần, hướng Đông. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Mùi. 10. Tử vi tuổi Dậu. Nhờ có tam hội tác động mang tới nhân duyên tốt đẹp để bạn có thể gặp gỡ người nào đó, nếu không thì cũng là cuộc gặp những người thân trong gia đình. Có vẻ như sau những thời gian bận rộn thì bạn mong muốn được trở về bên người yêu thương và lắng nghe những cảm xúc, chia sẻ của họ đấy. Vận may tiền bạc đã tới trong ngày chính tài, ghé thăm nên rất thuận lợi cho những người tuổi dậu muốn cải thiện tình hình tài chính của mình trong ngày hôm nay. Nếu dành thời gian cân nhắc để gia tăng tài sản của mình đi nhé. Kim khí vượng dự báo tình hình sức khỏe là vấn đề mà bản mệnh nên quan tâm hơn trong thời gian này. Ví dụ như một số vấn đề về da, cũng là lời cảnh báo cho những một số bệnh có khả năng xảy ra từ lâu bên trong cơ thể bạn đây nhé giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ thân, thìn. 11. Tử vi tuổi Tuất. Hôm nay xuất hiện tam hội dự báo có cơ hội gặp gỡ bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Người tuổi Tuất hãy cố gắng có sự điều chỉnh linh hoạt nếu bạn muốn bản thân lẫn những người xung quanh mình cảm thấy thoải mái một chút. Thực thân giúp cuộc sống của người tuổi Tuất dễ thở hơn bao giờ hết. Một ngày để tương tác, gặp gỡ, mở rộng các mối quan hệ bạn bè, Thông qua đó, bạn hiểu hơn về mọi người và có thêm những lời góp ý, những ý tưởng hay cho công việc của chính mình. Điều quan trọng chính là bạn đã bước qua những rào cản mà bạn tự dựng lên cho chính mình để cảm thấy tự tin hơn. Ngũ hành tương sinh cho thấy bạn đang cố gắng gượng ép bản thân cũng như đối tác của mình vào các quy tắc, danh giới quá gay gắt ngày hôm nay liên quan tới tài chính phần nhiều. Dường như không phải ai cũng ủng hộ ý kiến của bạn. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ quý nhân phù trợ, dậu, sửu. 12. Tử vi tuổi hợi Ảnh hưởng của thân hợi tương hại nên những thay đổi của mọi người xung quanh, ví dụ như công việc, môi trường sống, có thể làm cho người tuổi hợi bị áp lực không nhỏ ngày hôm nay. Tuy nhiên, nên nghiên cứu rất kỹ những kế hoạch mà bạn đề ra trước khi thực hiện chúng, đừng để bị tác động bởi bất cứ ai. Thiên quan nhắc nhở người tuổi hợi cần phải hết sức thận trọng ngày hôm nay, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến luật pháp, nếu không bạn có thể gặp rắc rối, nên kiểm tra thật kỹ mọi giấy tờ, văn bản mà bạn ký kết, bởi vì chúng tiềm ẩn những nguy cơ mà bạn không thể nào kiểm soát được đâu. Ngũ hành tương sinh khuyến khích tinh thần cho bạn. Có thể những kiến thức mà đã học hỏi và tích lũy được suốt thời gian qua sẽ được bạn đưa ra áp dụng trong thực tế ngày hôm nay. Đây là cơ hội để bạn xem xét mọi việc dưới góc độ thực tế và từ đó có cái nhìn hoàn thiện hơn đấy. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, tị.